không hơi ép đây là nội thất bên trong của bếp đây thì uh, tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp này cho các bạn được xem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 thì bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh đây các bạn chỉ việc kéo như thế này đặt thực phẩm các bạn muốn nướng ở bộ phận bên trên đây và chờ trong cái nướng thôi các bạn không có mất thời gian không xích để đốt lửa than rất là tiện lợi đây là bếp nướng có hai tầng lửa đây một tầng lửa trên áp xuống và một tầng lửa dưới áp lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn nướng á, sẽ được chín đều cả hai mặt các bạn không cần phải chở trở lại nó rất là tiện lợi đây là mong hồ vỉ tất cả đều là bằng inox cả đây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 thì tôi sẽ dùng hai miếng sắt để thay thế cho hai cái đáy nồi thì ở tính năng này đây là tính năng khi mà các bạn nấu nước á mà các bạn có mất vì gì việc gì đấy mà các bạn lại quên trong tắt công tắc tắt lửa đây thì khi mà có lượng nước trong nồi các bạn nó cạn rồi á và nó đạt cái nhiệt độ yêu cầu của bếp thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là an toàn ở quay cảm biến này đây thì nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra lại nên nếu như thì cái gì độ cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới á đến nồi chúng ta là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà của các bạn á, thì các bạn lưu ý một điều nhé là các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có cái đáy phải dày các bạn không được sử dụng những cái nồi mà nó có đáy mỏng vì sao vì là những cái loại nồi đáy mỏng á, thì nó rất là dễ tản nhiệt kèm thêm ờ, khi mà có gió nó thổi qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ của các bạn chỉ có thể dao động mỗi mức từ 200 cho hai trăm rưỡi thôi thì biết sẽ không nào mà phá ra được nên là các bạn hãy lưu ý ờ, căn nha lưu ý điều này còn đối với biếu nhiệt này á, khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ hao pin hơn là biếu ga Việt Nam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 sử dụng biết ở nhập thì nó sẽ rất là kém nên các bạn không có nên sử dụng cả hai bếp đều giảm nhỏ ngọn lửa đây vì nó là cái nhiệt độ cao giờ bếp bên trái của tôi là 340 giờ bên phải đây 330 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau thì ờ, để mà khắc phục vấn đề về pin á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 đây pin của tôi đã tự động phá ra sau khi ăn nước cạn nồi đây phía bên trái cũng đã phá ra thì ở pin pin chúng ta đây nó sẽ có cực âm và cực dương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 thì các bạn chỉ việc mượn một cái lò xo đi kèm ờ, với một bộ pin sạc đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này đây vào phía trên đầu cực dương của pin pin dấu cộng đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc cái lò xo này vào đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại như thế này để khi mà các bạn cho trong sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên hông bếp thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn có thể cắm một cắm sạc vào đây đây thì uh, tiếp theo á tôi sẽ test các tính năng của bếp đầu tiên bên tay phải chúng ta các bạn sẽ có là tính năng hẹn giờ bếp của bếp nướng đây đây thời gian mặc định sẽ là 9 phút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 thì khi mà các bạn kính ngoài tính năng lên rồi thì cái quay cảm biến đó, nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 độ lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ về vấn đề là nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại đây là tính năng sử dụng mà rang xào món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao đây hẹn giờ biết nướng đến à, một thời gian bếp nướng đã tự động khóa ra sau cái thời gian hẹn giờ công tắc của tôi vẫn mở bình thường đây tiếp theo á bên tay trái của tôi đây chúng ta sẽ có tiếp theo đây là tính năng à, đây, đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ 160 180 đến 200 thì các bạn có thể lựa chọn cái nhiệt độ mà nó phù hợp nhất với thực phẩm các bạn chiên thì cái nhiệt độ tối đa của nó là 200 độ thôi đó là cái nhiệt độ khuyến cáo của nhà sản xuất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 thì nó sẽ cho chúng ta cái ngọn lửa phù hợp nhất để cho các bạn có thể nấu cơm đây là tính năng nấu cơm và nấu cháo cuối cùng đây là tính năng nấu sôi đây. đây là tính năng nấu sôi đây thì cái dòng bếp Nhật này á, nó có rất là nhiều ưu điểm đầu tiên thứ nhất đây là bếp được xuất xứ từ Nhật nó sử dụng cực kỳ là bền thứ hai là bếp cực kỳ là tiết kiệm ga thì trên thực tế sử dụng một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người á một ngày nấu ăn hai buổi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 mà các bạn đã tắt công tắc đây tắt lửa nhưng mà các bạn đã quên khóa ra đi thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á thì cái quay cảm biến đó ở phía sau đây nó sẽ nhận được nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp á nó sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống trường hợp là ga sẽ bị rò rỉ cháy nổ nó rất là an toàn đó là những ưu điểm rất là tuyệt vời của bếp ga nhập.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 bếp và cửa hàng chúng tôi á, sẽ được bảo hành một năm cho các bạn thì trong vòng 10 ngày đầu tiên các bạn các bạn sử dụng á, nếu như mà nó có xảy ra lỗi về kỹ thuật á, thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn bếp mới với giá trị tương đương ở đây thì chúng ta sẽ có đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox thì với loại nắp che này á, các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài các bạn không lo về vấn đề nó sẽ bị xảy ra mục nát đối với những loại nắp sắt bình thường á, thông thường á, khi mà các bạn sử dụng thời gian dài á, thì nó sẽ xảy ra tình trạng sẽ bị mục bởi ra nhưng mà đối với cái góc inox này các bạn có sử dụng thoải mái không lo về vấn đề đấy thì công dụng của nó chính là giúp cho cho ngọn lửa chúng ta được trỏ đều ra nó không bị chụm vào một chỗ thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại chúng tôi có hệ thống phân phối những dòng bếp ga nào địa nhập trên khắp toàn quốc với khách hàng thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh thành thì nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn mua hoặc là xem bếp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại của Nam hoặc là Facebook Zalo Viber qua số máy là 0909306149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 ở ờ, tính năng nấu nước sôi đây đây là tính năng nấu nước sôi 5 phút thì bếp sẽ tự động tắt vì sao lại nấu 5 phút thì bếp sẽ tự động tắt thì theo nghiên cứu khi mà nước đạt đến 100 độ C á, thì nó phải cần thêm 5 phút nữa để có thể diệt hết tất cả vi khuẩn ở trong nước nên nhà thiết kế á, nhà thằng nhà sản xuất á, họ đã thiết kế ờ, tính năng này tính năng này đây <clears throat> là nấu nước sôi 5 phút khi mà nước sôi được, được 5 phút á, thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại